ai cay nhau hòa trong tiếng pháo ồn ào bài đưa lót choét lại gây thêm chuyện pha phai phách mấy người hàng xóm mặt sao nhăn nhó cồn cào mùa xuân đến rồi này cô chú anh chị ơi giận nhau làm chi ngày năm mới một năm tê chi lại ghé thăm một lần lãng phí trách nhau đây làm gì chuyện cũ mình xuân đến với mọi nhà chuyện cũ mình bỏ qua qua tay tay cùng cười lên ha ha cho đời thêm ngàn vạn câu ca mừng xuân đến với mọi nhà chuyện cũ mình bỏ đang tranh giành nhau điều gì người kia khóc lóc người kia thì bứt tóc ngáo nhau xuân đến với mọi nhà chuyện cũ mình bỏ qua qua tê đây cùng cười lên ha ha cho đời thêm ngàn bạn câu ca mừng xuân đến với mọi nhà chuyện cũ mình bỏ qua chuyện cũ mình bỏ qua tết ta cùng vui tết cho một năm mới luôn tươi cười ha ha ha bao câu chuyện năm cũ đừng may mắn đến bên đời ta la la Tết Mirinda, Tết cười, thả ga